Rồi em xin mến chào ờ, quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với ờ, kênh của em. Thì cũng đã ờ, hơn một tuần nay do bận công việc nên em cũng không có thời gian quay giới thiệu cho quý vị và các bạn. Thì hôm nay thì em đang có mặt tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một miếng đất vườn cao su ha. Một miếng đất vườn cao su nằm trên cái mặt tiền đường đất đỏ đây đường sỏi đỏ thì từ đây chúng ta đi ra ủy ban dân xã Phước Hòa là khoảng hai cây số và đi ra đường DH514 là một cây nha một cây số đó miếng đất của chúng ta là nằm trên con đường này chúng ta đi thẳng vào bên trong thì à, có nhà dân ở nha quý vị có nhà dân ở và cái miếng đất của chúng ta thì có cái à, mặt tiền đường sỏi đỏ này á, là 40 mét nha đó đây là cái miếng đất của chúng ta đây đó. 40 mét mặt tiền đường sỏi đỏ và từ bên đây đó từ cái à, cặp bê tông này mà đi uh, qua bên đây ừ. là đi giáp cái bờ rào bên kia là 40 mét nha thì uh, hiện trạng trên đất đó là cây cao su uh, già rồi cây cao su uh, đang đang cạo đục thì à, tổng diện tích của cái miếng vườn này là gần 7.000 à, mét vuông nha quý vị gần 7 sào à, sổ sách giấy tờ đầy đủ và cái à, quý vị xem đây đó là hiện đang cạo đục đất ở đây thì rất là bằng luôn cao ráo bằng đẹp một miếng đất rất là vuông vức luôn thì à, vị trí của miếng đất của chúng ta thì à, cách ủy ban dân xã Phước Hòa khoảng 2 km Rồi ờ, trường học cũng khoảng 2 km chợ trong vòng 2 km thì uh, quý vị và các bạn khi xem video thì uh, cũng rất mong quý vị và các bạn xem chúng ta xem thật là kỹ em sẽ nói rất là rõ và đầy đủ về cái miếng đất này miếng đất vườn cho quý vị và các bạn để chúng ta nắm rõ quý vị và các bạn nào mà chúng ta có nhu cầu thì có thể liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 giá 3 tỷ rưỡi nha quý vị 3 tỷ rưỡi miếng đất rất bằng luôn cao su Đó. em sẽ đi về phần cuối đất này cho quý vị và các bạn xem 3 tỷ rưỡi là giá còn thương lượng nha quý vị cây cao su ở đây thì à, hiện trạng đây cao su già rồi Đó. đang cạo này là đang cạo đục rồi rồi à, quý vị xem thì cũng à, nếu mà thấy à, hữu ích à, thì quý vị có thể ấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ em cũng như là like chia sẻ à, cho quý vị nào mà chúng ta có à, nhu cầu để chúng ta biết được cái à, miếng đất này ha thì à, cái vị trí của cái miếng đất này chúng ta cách khu công nghiệp Tân Bình khoảng 6 km nha quý vị 6 km và cái phía bên trong đây nè đi thẳng vào bên trong nữa đó cách đây khoảng vài trăm mét là cái khu mà đã quy hoạch cụm, cụm công nghiệp nha và đi vào bên trong đây là cũng có nhà dân luôn nha khoảng à, hai ba trăm mét là có nhà dân ở à, miếng đất của chúng ta thì à, cách thành phố mới thành phố mới Bình Dương khoảng tầm 27 cây số nha quý vị và cách thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn đó, là khoảng tầm 60 km bây giờ thì à, chuẩn bị tới cái phần đuôi đất rồi ha thì à, cái sổ à, sổ sách giấy tờ thì đầy đủ nha quý vị sổ sách giấy tờ em sẽ để ở phần cuối video cho quý vị và các bạn tiện theo dõi thì ờ, quý vị xem cũng thể ấn vào phần mô tả để chúng ta biết rõ hơn chi tiết về cái ờ, miếng vườn này đây đây là cái phần cuối đất là giáp với lại cái ờ, cao su non nha đây từ cái cặp em sẽ zoom lại cho quý vị và các bạn xem đó từ cái cặp đó chúng ta đi qua đây ừ, cái cọc ngà ngà đó nha quý vị là 40 mét nha 40 mét một miếng đất vườn rất đẹp tại xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương diện tích gần 7 sào hiện trạng là cao su già đang cạo giá 3 tỷ rưỡi còn thương lượng nha quý vị ranh đất thì ờ, rất rõ ràng hết rồi thì ờ, quý vị nào mà chúng ta có nhu cầu bán đất thì có thể liên hệ em qua số điện thoại 0888 334 108 hoặc là số điện thoại hoặc số Zalo mà em để ở phần dưới ờ, phần mô tả đó thì em sẽ hỗ trợ để quay cho quý vị ha bây giờ thì à, cũng à, chiều rồi em nghĩ làm tranh thủ ghé à, quay cho quý vị và các bạn Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. À, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.